đây là một chiếc máy huyền thoại kinh điển mà đã và duy tâm đắc chờ đợi rất lâu được giới thiệu cái máy này máy này có tên là gì last pull down Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9 thang máy nhấn số 3 để đến tầng thiên đường Leverage and Float đây là một chiếc máy huyền thoại kinh điển mà đã và duy tâm đắc chờ đợi rất lâu được giới thiệu cái máy này đó là khi mà duy qua bên mỹ duy đứng giữa bầu trời texas có bầu trời texas nữa có cái channel tên bầu trời các texas luôn nha các bạn tập cái máy này là duy xác định là phải mua phải nhập tại vì nó có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt so với cái máy này giống như vậy mà nằm bên quận bình tân nó nằm ở một cái tầm mấy bạn mình phải dùng mình là nằm một cái tầm là phải nhập bỏ ra 70 triệu nhập luôn máy này 70 cũ bằng máy anh kia máy này có tên là gì lát pull down lát pull down dòng PPL P performance P plus L lot lot là gì à lot là những cái máy dạng dạng dạng vậy nó giống như là lý và đập thôi nó thuộc cái hệ đó bạn hiểu không nó thuộc cái hệ đó nhưng mà nó nó nó, nó dùng cái chữ khác là plot này nọ kia ok rồi đây tự hào giới thiệu bạn cái này kêu là bụi than mà cái màu dịch ra màu bụi than nha nhìn nó xám xám nè rờ vô bụi bụi rờ vô bụi bụi chứ không phải là rờ vô ra bụi nha <laughs> đó, bụi than thì cái máy này không có để chỉnh hết chỉ có cái này để chỉnh thôi kẹp cái chân mình vô cao hay thấp những cái vị trí cốt ở đây rất là êm nè vị trí ở đây rất là em đó là đó là cái ở một cái đẳng cấp của túp túp nó độc quyền mấy bạn nó xịn sò mấy cái, cái, cái vụ mà cái máy cốt lắm nè chốt này rất là rất là an toàn và rất là yên tâm và thêm cái nữa thích nhất cục này của nó này nó còn cái giống bên kia nữa cái giống bên kia là ngồi quay 360 độ luôn nó quay nó độ phi quay nó ghê lắm bạn cái này nó giống như là bạn nhớ cái, à, gì à, track handle không cái track handle là của thằng thằng thằng pro performance Performance Plus và của thằng PA BioArt thằng này nó giống như nguyên chắc hàng đồ trời ơi thích nhất cặp này của nó này cái cặp này của nó nó free quay làm cho bạn quay cái tay rồi nữa thoải mái luôn muốn quay cái nào vô cơ nhiều góc độ sạc được ép cũng được dưỡng cũng được nó, hay hay chỗ đó với, với, ngàn lời nói không bằng tác dụng mấy bạn các bạn phải vô bạn tập mấy bạn biết được chứ giờ tôi không biết diễn tả kiểu gì nữa mà tôi chỉ nói bạn câu đó là tôi vô tôi phòng ghim tôi tập cái này tôi mua liền à không phải là cái gì của thằng tiktok cũng tốt tôi nói thẳng luôn nó có tật tôi vậy đó không phải là cái gì của tiktok tôi cũng nhập bà thấy có nhập cái dòng đẩy ngực của nó đâu để vai không nhập nha để vai dưới nhập bà thấy có đẩy vai đâu để vai con khác rồi ok nó đẩy ngực là con khác rồi ok ngực, ngực này không nói nó có một dòng giống vậy nữa nè nó có một dòng giống vậy nữa ghế xéo lên vậy nè cầm đẩy gì không nhập tại cái đó nó không, có gì đặc biệt đó rất thường khởi động thấy không khởi động vậy đúng không nó ý gì nói là bạn có thể tập mà một tay hai tay rồi giờ là Di nói những cái có thể tập nè Mà nhìn cái tay của Di nè, hai cái cầm vậy đúng không? Đúng không? Ok chưa? Rồi vậy đúng không? Khác đó ba Rồi vậy đúng không? Nhớ bài chin không? Nhớ bài chin ấp không? Đó, hoặc là không giờ không, không chơi giày, không chơi giày Mà chơi xéo xéo giày Đó, là cái tập quen thuộc của Duy ok Hoặc là như vậy nhiều cách lắm để trên cái máy này vô vàng cách muốn tập gì đó là tập rất thông dụng rồi bây giờ mời mấy em lên tạ cho anh để anh biểu diễn sức mạnh của Di Nguyễn trên sức mạnh của cái máy PPL à, xin lỗi các bạn đã đợi các bạn chờ lâu nó bực mình quá nó mới xuống la ông PT xong mấy bạn khách khứa vô nùi nùi nùi, nùi luôn vô họp họp họp anh xuống nó họp cái cù chỏ nè 12 giờ trưa nó rảnh đi họp giờ khách vô toàn khách mới không à không biết đó người ta vô phòng thấy ngon quá tao xuống tiền tao biết tập ủa máy tập gì vậy hồi nãy thấy cô bên kia con gái nhỏ xíu con à tháo cái máy đây ngực bên bển lắm em cái máy đó đó lấy ra đẩy ngực anh lên hỏi ủa em em, em tập máy này luôn hả gu em mặn vậy cái nói ủa em đâu biết tập gì đâu anh ủa đây có bt không anh What? má hỏi một câu má nó hỏi một câu trời ơi tao đau tim quá như trung tâm người ta hả thằng bt nó ngồi đó săn đón nó cà cưa dương ổng nó vào tiền ổ bt nhà mình kéo đi họp mấy em thấy không anh làm chủ anh khổ lắm mấy em khổ thiệt á không yên luôn á má hôm qua là cả nhiêu nay ăn muối luôn rồi sao giờ tao worry quá ta có nào bên quận 12 bỏ gì luôn không trời không dám lắm nha trời ơi sao Duy Nguyễn là làm được tất cả nhưng mà cái quy trình BT của tôi nó còn lỏng lẻo và nó yêu Ê, trời ơi má ơi một đống cá luôn tụi bay không biết câu trời ơi đất trời đất ơi lạnh đất hôi ủa nhẹ te te ta không có nặng nặng quấn chơi hả mấy em chứ <laughs> cái này không quấn nó đau tay hiểu không đau tay mốt nó đụng tay khổ vậy chứ bình thường tầm vậy là khỏe nhất nè mà lên video phải bảnh chân ra nó mới đẹp nó vậy đó anh già lắm rồi trời trời trời trời trời trời trời trời nặng nặng nặng nặng nặng ghê ta lên miếng mời anh thích rồi đó đó là lý do phải mua cái máy này mà anh chỉ tiếc rằng bình tân quá nhỏ để anh nhập về tiếc lắm nó tái hiện lại hồi xưa có máy này không ta hồi xưa cũng không có nữa máy này mới mua lần đầu luôn á xưa chưa máy này làm gì hồi xưa dám à, bỏ tiền ra mua mấy xa xỉ đúng không mấy bạn nghĩ coi mấy cái cây sắt khung khung thôi bảy chấm chục không còn xa xỉ thì máy bên đây nữa này chưa làm biết được hai hey! hey! wow! wow! yeah! thay bánh 10 bằng bánh 20 full cây không chốt tạ để mình kiểm tra mình test cái độ êm của máy nó không bị rớt tạ wow. mặc dù mệt thì mệt đó nhưng mà vẫn cứ chơi thôi đây là một bài tập khá thích về lưng nói chung có nhiều cái bài để tập lưng lắm đúng không nó nhiều quá quá nhiều mà mỗi mỗi bài có một cái trải nghiệm riêng có một sự thích thú riêng đó, mà chúng ta cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ các bạn một trong những điều mà Duy Nguyễn tự hào là Duy Nguyễn đi theo triết lý gym phục vụ cuộc sống đúng không cái body của Duy Nguyễn là nó như bao nhiêu năm mà nó gần như là nó không thay đổi nó và cái sức mạnh của Duy nó cũng như vậy nữa mặc dù cho dù áp lực công việc xã hội nó trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thức khuya thức hôm độ này nọ mình làm những nhiệm vụ cuộc đời nhiệm vụ quốc tế đồ game gũng đồ này nọ nhưng mà vẫn tập khi đến với gym sáng giờ Duy Nguyễn chưa học cơm như bụng sáng giờ bây giờ là đồng hồ giờ không có đeo đồng hồ khoảng sáu rưỡi có rồi đó bạn khoảng sáu giờ rưỡi có rồi đó mà Duy Nguyễn uống clip lúc một giờ rưỡi chiều á một giờ rưỡi hai giờ chiều vậy đó uống xong rồi cúp điện nó giờ nó mới có điện lại chừng tiếng rưỡi á ngồi đó tập luyện bởi nhiều khi Duy cảm thấy một cái sự trái bỏng một cái gì đó nó bất biến nó kiên định của Duy á Duy cũng muốn gửi đến các bạn đó. sống chúng ta nó phải nên là như vậy nó có những cung bậc cảm xúc khác nhau và nó thật chứ các bạn á mỗi bên 80 kg là một sự thách thức không hề nhỏ đâu các bạn không hề nhỏ đâu đó nên chúng ta phải cố gắng vượt qua mức tạ, mức tạ trong phòng gym cũng là áp lực ngoài cuộc đời hai cái đó như nhau thôi khác nhau về môi trường vô hai ba ba Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với Thể hình online Gym Center quận 9 số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú. Vô gặp Lễ Tân đóng tiền tập, nhấn thang máy số 3 đến đây. Gặp chiếc máy có tên là PPL Lát Pull Down.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 Powerrack 2N Haprack đẳng cấp thế giới à. À. Đấy, đấy, xây dựng và bảo vệ